hướng dẫn cách add database trên phần mềm Scala 2023. Database là sử dụng SQL 2012. Sau khi cài thành công SQL 2012 thì chúng ta tiến hành add database. Sau khi add database OK rồi nó mở phần mềm. Phần mềm nó sẽ tự động cấu hình và kết nối dữ liệu. mở phần mềm lên là bước đầu tiên là nó sẽ load dữ liệu có trong máy nó tìm này đợi một xíu này chỉ biết ờ, lần đầu tiên thôi những lần sau khi mà đã kết nối thành công là nó sẽ tự động nó chạy rồi chúng ta chọn server SQL Express chọn SQL Express nhấn vào kiểm tra kết nối thành công nhưng mà trong này chúng ta chưa thấy cái database Kala Scale rồi bây giờ tiến hành add vào đi add vào thoát đi database của phần mềm là có tên là Kali Scale đây khi mà add, muốn add thành công á, là phải cấp cho nó tất cả các quyền mở lên kiểm tra nếu mà nó chưa cho phép full control á, thì mình click tiếp vô các cái này cũng vậy tiếp cho hết apply ok cái này cái file này cũng vậy kiểm tra edit edit from edit for hết ok rồi sau đó chúng ta mở cái một cái file đây cài đặt SQL đó. nó chỉ ra những cái lệnh à, best để cài đặt cho nó nhanh rồi mở theo ở quyền admin trên này đợi một xíu để nó dò tìm cái SQL server trên cái máy tính cài đặt sau khi cấu hình SQL server xong thì nó tự động add cái database vào bước này đợi xíu khoảng 1 tới 2 phút nếu mà lâu hơn thì phải kiểm tra lại SQL server trên máy cài đặt cái đường dẫn mà lưu trữ dữ liệu database á, chúng ta nên chọn ổ D đừng chọn ổ C ổ C lẽ mà phần mềm nó bị lỗi là coi như dữ liệu nó cũng mất hết luôn rồi cái này là cấu hình xong đó mở lại phần mềm đời nó nó dò tiếp nó dò có mình cấu hình xong mình lưu lại là lần sau mở lên thì nó nhanh hơn nó không cần dò nữa nó có sẵn rồi nó chọn lại cái SQL Server là SQL Extract kiểm tra ok nó có Calascale nhấn vô lưu lại cấu hình connect rồi đăng nhập nó ví dụ giờ ta thoát đi mở lại đó, nó sẽ nhanh hơn này là mà giao diện đăng nhập khi đăng nhập thành công thì vào cái màn hình chính màn hình chính có là cái khu vực đây nhận số cân này của indicator và một khu vực là thao tác tạo phiếu lưu phiếu in phiếu số phiếu trong này là cái cây thư mục cài đặt cân chọn cơm cơm cơm bọt đầu tiên cơm bọt thì chúng ta nên kiểm tra nó cơm bọt là gì ví dụ như là đây chọn vào phần Manage. Chọn Device Manager. Chọn bọt. Đó, chúng sẽ biết là com máy Này đang là com số 3. Số 3 thì chọn số 3. Chọn đầu cân mà chúng ta muốn. Tây đô là trên bớt hoặc là các dòng tối độ hoặc XK3118 là cái dòng của Kali Yahoo Cat R30 rintrum, Cardinal Ohio IQ35 VT200 hoặc là chúng ta có thể chọn một cái đầu kỳ rồi chúng ta từ cắt chuỗi ở đây bài bắt đầu bài kết thúc cái đây là mã tập phân của số của cái giá trị 02 còn này là 0D vị trí chúng nó bắt đầu này số này số lượng bài chúng ta cắt này Đó, rồi lưu lại thôi lưu lại nó tự động nó, nó quét lại đang có rồi nên nó đang có chạy rồi nó đang bị trồng lắng ừ, này mở lại tại nó có nó đang chạy nên nó bị một cái bức nhỏ đó ở đây này đang là ngôn ngữ tiếng việt chuyển sang ngôn ngữ khác trong nhấn nút này là chuyển ngữ tiếng anh muốn trong này trong phần các phần là phần cài đặt rồi tới phần cái danh mục danh mục này là số xe mấy cái này là không xài thì mình bỏ qua danh mục hàng hóa muốn chỉnh sửa này thì nhấn đúp vào là mình sẽ nó nó lót lên liệu nó chỉnh sửa nhấn sale lại đối tác còn nhấn đúp rồi là nó sẽ chạy chỗ này ngôn ngữ ngôn ngữ là chúng ta muốn thay đổi cái tên hiển thị đó ví dụ như tiếng anh muốn thay đổi là tên khác thì chúng ta đổi đây tiếng việt đến Campuchia ở Tuyên Hoa account account này là account đăng nhập công ty ở một công ty này nó có hai phần là phần backup dữ liệu và phần phục hồi dữ liệu backup thì đầu tiên chúng ta là chọn đường dẫn là chọn đường dẫn này đó ví dụ chúng ta chọn đường dẫn là vô OD đi là nó sẽ xuất ra cái file dữ liệu đôi phà đôi chấm be bắc tên là tên ca dữ liệu là 2012 version tên database và cái thời gian xuất dữ liệu nhân lưu lại lượng này là mới lưu được dẫn thôi giờ nhưng mà nó nó mới, nó mới, mới nhấn lúc này thì nó mới xuất cái dữ liệu ra rồi ví dụ chúng ta bây giờ chúng ta thì xóa đi xóa yeah và tất cả dữ liệu chúng ta đã xóa hết rồi đó nhiều thử, cài lòng lại ok một cái quy trình cân là chúng ta đầu tiên vô tạo phiếu mà chuyển tiếng việt cho dễ nhìn tạo phiếu cân rồi nhập số xe rồi cho xe lên nhập gì đó nhập cái tên của gì đó rồi nhấn lưu lại xe thứ hai cũng tương tự nhấn nhiều nhập số xe nhấn lưu lại các bạn nhập mặt hàng cũng được nhấn lưu lại rồi xe thứ ba nhấn lưu lại bây giờ xe bây giờ chúng cân lần hai thì chúng chọn dưới cái lưới này đó muốn cần xe nào chọn dưới lưới này ví dụ chúng cần xe số 56 đi ha mình sẽ chọn lại là cuối điều đi đây là cho tên dễ đi tạp chất là cho nó là hai phần trăm đi đường giá là cho nó ba ngàn hai đi lương là nó sẽ nhảy đây cả nhãn in phiếu thôi cái mục in phiếu này cũng cho phép cài đặt tất cả đều cho phép hết cho nó cài đặt sửa chữa vậy đó và đây mở lên mở phiếu lên muốn thay đặt đổi tên ở đây thì nhấn đúp vô ừ. nó sẽ thay ra ví dụ bây giờ muốn đổi cái tên này đi không hai đó ok lưu lại chúng ta thử nhấn in lại đi nó nó sẽ thay đổi không hai cái này là nút này nút lót dữ liệu lọc từ ngày 1 tháng 2 cho tới ngày 31 tháng 3 lọc ra hết thì mới xóa nó không có dữ liệu hết lót dữ liệu báo cáo theo ngày à, à, sẽ báo cáo theo ngày mấy cái tên từ đề này chúng ta có thể đổi lại hết tác này đi hoặc là báo cáo theo đối tác đó, nó sẽ lọc ra ví dụ bây giờ chúng ta muốn sao lưu chúng ta muốn cách cấp lại cái dữ liệu mà nãy chúng ta xóa hết đi chúng ta sao lưu lại rồi chúng ta xóa đi vô danh mục công ty phục hồi chúng ta chọn cái đường dẫn nơi mà chúng ta lưu lại đó nãy lưu là ngày 20 à, đây cái này rồi sẽ lưu lại ok đó nó sẽ động nó, nó phục hồi lại này là ba cái phiếu nãy chúng ta mới mới cần này chúng ta lót ra nó sẽ ra nhiều dữ liệu hơn sẽ ra nhiều dữ liệu nó còn trên này nó cũng bắt cấp lại hết xe nó bắt cấp lại hàng hóa công trạng đối tác à. giờ chúng ta thử xóa lại lần nữa đây chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ lưu chọn đường dẫn nơi cần sẽ lưu rồi nhấn lưu các bạn sao chúng ta thử xóa đi cái dữ liệu nó đã bị xóa hết rồi thử mở lại này. vào danh mục cần chúng ta lại tất cả đã xóa hết chỉ một ngôn ngữ là không xóa thôi tại nếu xóa thì nó mất hết dữ liệu ngôn ngữ nhập lại thì hơi bị nhiều đó rồi giờ để phục hồi lại nè chọn chọn cái file phục hồi rồi phục hồi đó, đây, phục hồi lại nhìn ừ. ví dụ như là chúng thử ngắt kết nối đi cân thì nó sẽ hiện chữ no data mất kết nối rồi đó là, là kiểm tra lại đường dữ liệu thao tác nó chỉ cơ bản vậy thôi